Chào mừng các anh chị cùng quay trở lại với buổi học thứ hai khóa học nền tảng thành công của công ty bảo hiểm nhân thọ Daiichi Life Việt Nam. Tôi là Sĩ Tùng cùng bộ phận huấn luyện kinh doanh rất vui mừng được đồng hành với các anh chị trong buổi học này. Ở phần trước, chúng ta đã cùng nắm khái quát về bảo hiểm thông qua nguồn gốc, khái niệm cũng như vai trò của bảo hiểm. Và ngay sau đây, hãy tiếp tục tìm hiểu các nội dung rất quan trọng trong ngành bảo hiểm, đó là các thuật ngữ bảo hiểm, các nguyên tắc bảo hiểm và phân loại bảo hiểm. Nào, hãy cùng đến với nội dung đầu tiên của buổi học chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thuật ngữ bảo hiểm đầu tiên, đối tượng bảo hiểm. Đối tượng bảo hiểm là những đối tượng chịu tác động trực tiếp của rủi ro và vì thế khiến quyền lợi được bảo vệ bởi hợp đồng bảo hiểm bị tổn hại. Mỗi hợp đồng bảo hiểm có đối tượng bảo hiểm riêng và được xác định cụ thể bởi điều khoản đối tượng bảo hiểm. Tuy nhiên, có thể chia các đối tượng bảo hiểm thành 3 loại: tài sản, con người và trách nhiệm dân sự. Đối tượng bảo hiểm tài sản là tài sản, vật có thực, tiền giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản, đối tượng bảo hiểm con người là tuổi thọ, tính mạng, sức khỏe và tai nạn con người. Đối tượng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm đối với người thứ ba theo quy định của pháp luật. Ví dụ, cha mua bảo hiểm giáo dục cho con, đối tượng bảo hiểm là con người. Chủ nhà mua bảo hiểm tòa nhà, đối tượng bảo hiểm là tài sản. Luật sư mua bảo hiểm nghề nghiệp, đối tượng bảo hiểm là trách nhiệm dân sự các chủ thể trong hợp đồng bảo hiểm. Như chúng ta đã tìm hiểu trong buổi học trước, hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm. Theo đó, bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm là tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm. Đối với cá nhân, từ 18 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự năng lực pháp luật. Đối với tổ chức có giấy phép kinh doanh, có tư cách pháp nhân đầy đủ. Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của luật kinh doanh bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận yêu cầu bảo hiểm bằng việc giao kết hợp đồng bảo hiểm, cấp cho bên mua bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm hoặc bằng chứng về hợp đồng bảo hiểm. Người được bảo hiểm hay đối tượng bảo hiểm là tổ chức, cá nhân có tài sản trách nhiệm dân sự, tính mạng được bảo hiểm. Có những trường hợp, người được bảo hiểm cũng là người mua bảo hiểm. Người được bảo hiểm khác người mua bảo hiểm. Tuy nhiên, giữa đối tượng bảo hiểm và người mua bảo hiểm phải đảm bảo có quan hệ nhất định theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. Và lưu ý, việc bảo hiểm thân thể cho trẻ em buộc phải có người khác đứng ra tham gia bảo hiểm. Anh A tham gia hợp đồng bảo hiểm cho con với mục tiêu bảo vệ và tích lũy để con sau này học đại học và hợp đồng này được Daiichi Life Việt Nam chấp thuận. Trong trường hợp này, anh A đóng vai trò là bên mua bảo hiểm, Daiichi Life Việt Nam là doanh nghiệp bảo hiểm và con anh A là người được bảo hiểm trong hợp đồng. Sau khi tìm hiểu về các chủ thể trong hợp đồng bảo hiểm, chúng ta sẽ cùng đến với các khái niệm trong hợp đồng bảo hiểm. Người thụ hưởng Người thụ hưởng là tổ chức cá nhân được bên mua bảo hiểm chỉ định trước – để nhận tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm con người và người thụ hưởng có thể được thay đổi, thêm, bớt theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm. Phí bảo hiểm Phí bảo hiểm là khoản tiền mà bên mua bảo hiểm phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm theo thời hạn và phương thức do các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm Số tiền bảo hiểm là số tiền tối đa mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho người thụ hưởng khi sự kiện bảo hiểm xảy ra. Sự kiện bảo hiểm Sự kiện bảo hiểm là sự kiện khách quan được quy định trong hợp đồng bảo hiểm mà khi sự kiện đó xảy ra thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm. Một sự kiện bảo hiểm phải hội tụ đủ hai điều kiện. Thứ nhất, bên mua bảo hiểm đã mua bảo hiểm cho sự kiện đó được quy định trong hợp đồng bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm. Thứ hai, khi sự kiện đó xảy ra, đó phải là sự kiện khách quan. Ví dụ, nhà cháy do chủ nhà cố ý đốt nhà thì không phải sự kiện bảo hiểm. Xe gây tai nạn do lái xe say rượu chạy ngược chiều thì không phải sự kiện bảo hiểm. Nhưng nhà cháy do chập điện, nổ ga đó là sự kiện bảo hiểm. Tham gia giao thông bị tai nạn xe là sự kiện bảo hiểm. Phạm vi bảo hiểm và loại trừ bảo hiểm Phạm vi bảo hiểm và loại trừ bảo hiểm là những loại điều khoản cơ bản của hợp đồng bảo hiểm. Trong một hợp đồng bảo hiểm cụ thể nội dung này nhất thiết phải được đề cập, đặc biệt là điều khoản loại trừ. Phạm vi bảo hiểm là phạm vi giới hạn những rủi ro, loại tổn thất và chi phí phát sinh mà theo thỏa thuận, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm nếu nó xảy ra. Loại trừ bảo hiểm bao gồm các trường hợp rủi ro, tổn thất, chi phí, doanh nghiệp bảo hiểm không chịu trách nhiệm nếu nó xảy ra. Loại trừ bảo hiểm có thể là loại trừ tuyệt đối, không bao giờ được chấp thuận bảo hiểm, hoặc loại trừ tương đối, có thể được bảo hiểm với những điều kiện nhất định. Thực tế, có rất nhiều loại rủi ro, tổn thất, chi phí có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của đối tượng bảo hiểm, nhưng những yêu cầu về mặt kỹ thuật và pháp lý chỉ cho phép các doanh nghiệp bảo hiểm nhận bảo hiểm được một số trường hợp. Hai điều khoản này xác định những trường hợp mà doanh nghiệp bảo hiểm phải chịu trách nhiệm hoặc không chịu trách nhiệm khi rủi ro xảy ra cho đối tượng bảo hiểm. Vì vậy, việc chỉ rõ phạm vi bảo hiểm và loại trừ bảo hiểm nhằm phân định trách nhiệm giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm, tránh xảy ra tranh chấp khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra. Giá trị hoàn lại Giá trị hoàn lại là số tiền bên mua bảo hiểm sẽ nhận lại khi yêu cầu chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực. Giá trị hoàn lại bắt đầu có giá trị sau khi hợp đồng có hiệu lực đủ 2 năm và đóng đủ 2 năm phí. Tuổi bảo hiểm tuổi bảo hiểm là tuổi được tính theo ngày sinh nhật vừa qua của khách hàng. Tuổi bảo hiểm của người được bảo hiểm và bên mua bảo hiểm là cơ sở để xác định phí bảo hiểm, quyền lợi bảo hiểm và áp dụng các quy định khác có liên quan đến hợp đồng. Chúng ta có thể tính tuổi bảo hiểm theo hai bước. Bước 1. Lấy năm hiện tại trừ năm sinh của khách hàng, chúng ta được tuổi thông thường. Bước 2. So sánh ngày điền hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và ngày sinh của khách hàng. Nếu ngày điền hồ sơ yêu cầu bảo hiểm chưa đến ngày sinh nhật tuổi bảo hiểm bằng tuổi thông thường trừ 1. Nếu ngày điền hồ sơ yêu cầu bảo hiểm đã qua ngày sinh nhật thì tuổi bảo hiểm bằng tuổi thông thường. Các bạn thân mến, một hợp đồng bảo hiểm được lập dưới sự quản lý của pháp luật, của nhà nước và sự hợp tác giữa bên cung cấp bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm. Những nguyên tắc được đặt ra nhằm chắc chắn rằng cả đôi bên đều có lợi và tránh những tranh chấp không đáng có trong hợp đồng bảo hiểm. Việc nắm vững những nguyên tắc bảo hiểm sẽ giúp người tư vấn phục vụ khách hàng được tốt hơn và dưới đây là 6 nguyên tắc bảo hiểm cơ bản. Nguyên tắc bảo hiểm thứ nhất, trung thực tuyệt đối. Nguyên tắc thứ hai, quyền lợi có thể được bảo hiểm. Nguyên tắc thứ ba, bồi thường. Nguyên tắc thứ tư, thế quyền. Nguyên tắc thứ năm, nguyên nhân gần. Nguyên tắc thứ sáu, đóng góp bồi thường. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng nguyên tắc ở những nội dung tiếp theo. Nguyên tắc trung thực tuyệt đối Tất cả các giao dịch kinh doanh, trong đó có hợp đồng bảo hiểm cần được thực hiện trên cơ sở tin cậy lẫn nhau. Một hợp đồng bảo hiểm chỉ có giá trị pháp lý khi việc xác lập được tiến hành trên cơ sở các thông tin trung thực của các bên. Hợp đồng bảo hiểm buộc phải chấm dứt vì những hành vi gian lệnh, ý đồ trục lợi từ phía các bên trong hợp đồng bảo hiểm. Về phía khách hàng, cần phải trung thực trong khi cung cấp các thông tin liên quan để công ty thẩm định. Về phía công ty, cần trung thực và minh bạch trong các giấy tờ giao dịch. Một đối tượng nữa cũng cần trung thực tuyệt đối, đó chính là tư vấn tài chính, là cầu nối trung gian giữa khách hàng và công ty, cần phải trung thực trong quá trình thực hiện công việc tư vấn của mình. Ví dụ, một người biết mình bị cao huyết áp khi tham gia bảo hiểm đã ghi huyết áp bình thường trong giới yêu cầu bảo hiểm là đã vi phạm nguyên tắc trung thực tuyệt đối. Nguyên tắc quyền lợi có thể được bảo hiểm Về cơ bản, quyền lợi có thể được bảo hiểm được hình thành từ các căn cứ như là quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản, quyền về nhân thân, quan hệ huyết thống, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng bảo hiểm. Chẳng hạn, người có quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng tài sản là những người có quyền ký kết hợp đồng bảo hiểm cho tài sản và trách nhiệm liên quan. Nếu đối tượng bảo hiểm là sinh mạng của một người, những người có các mối quan hệ như là nuôi dưỡng, cấp dưỡng, vay mượn, thuê mướn lao động sẽ có thể đứng ra mua bảo hiểm quyền lợi có thể được bảo hiểm được cụ thể hóa bằng các quy định trong pháp luật về kinh doanh bảo hiểm ở các quốc gia. Ở Việt Nam, tại luật kinh doanh bảo hiểm giải thích, quyền lợi có thể được bảo hiểm là quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền tài sản, quyền, nghĩa vụ nuôi cấp dưỡng đối với đối tượng được bảo hiểm. Việc quy định về quyền lợi có thể được bảo hiểm rất cần thiết cho việc ngăn ngừa rủi ro đạo đức và các hành vi trục lợi bảo hiểm. Đó là những hiện tượng rất nguy hiểm cho xã hội, nhất là khi rủi ro liên quan đến sinh mạng con người. Nguyên tắc bồi thường Mục đích của bảo hiểm là khôi phục lại tài chính cho người tham gia bảo hiểm khi có tổn thất xảy ra. Đó chính là bồi thường. Ý tưởng về đảm bảo và bảo vệ là nền tảng cốt lõi của bảo hiểm và nguyên tắc bồi thường trong bảo hiểm. Nhằm ngăn ngừa trục lợi, bồi thường của hợp đồng bảo hiểm không được tạo ra cơ hội kiếm lời hoặc có lợi bất hợp lý cho các bên liên quan đến sự kiện bảo hiểm. Vì thế, số bồi thường mà người được bảo hiểm có thể nhận trong mọi trường hợp không lớn hơn thiệt hại của họ trong sự kiện bảo hiểm. Thông thường, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho bên được bảo hiểm những chi phí thực tế, hợp lý để sửa chữa, thay thế, tái tạo tài sản như tình trạng trước khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Nguyên tắc thế quyền được sử dụng khi xác định được có người thứ ba phải chịu trách nhiệm đối với thiệt hại của đối tượng trong sự kiện bảo hiểm. Nguyên tắc này không áp dụng với bảo hiểm nhân thọ. Để hiểu nguyên tắc này, chúng ta hãy cùng theo dõi một ví dụ như sau. Anh A gây ra va chạm với ô tô của anh B. Xe của anh B đã được bảo hiểm, nên công ty bảo hiểm phải chi trả chi phí sửa chữa và khắc phục tình trạng chiếc xe như ban đầu. Tuy nhiên, công ty bảo hiểm của anh B sẽ yêu cầu, thậm chí là kiện anh A để lấy lại số tiền bảo hiểm mà công ty đã bỏ ra. Đây chính là nguyên tắc thế quyền trong bảo hiểm. Nguyên tắc này cho phép người được bảo hiểm đòi số tiền từ bên chịu trách nhiệm cho tổn thất cũng có giá trị pháp lý khi cho phép công ty bảo hiểm lấy lại số tiền tương ứng từ người gây ra tổn thất. Nguyên tắc nguyên nhân gần Nguyên nhân gần được định nghĩa là nguyên nhân đủ mạnh để khởi động cả một chuỗi sự kiện dẫn đến một kết quả nhất định mà không có sự can thiệp, tác động của bất kỳ một lực nào từ một nguồn độc lập mới nào khác. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm đối với những tổn thất khi nguyên nhân gần của tổn thất là rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm. Thông thường, để đảm bảo tính khách quan, các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ dựa vào kết quả của một cơ quan thứ ba để xác định nguyên nhân gần. Ví dụ, một khách hàng mua bảo hiểm tai nạn, trong trường hợp khách hàng bị choáng té ngã dẫn đến gãy chân, sau đó nguyên nhân gần được xác định do bệnh lý thì rủi ro này không thuộc phạm vi bảo hiểm tai nạn. Trong trường hợp khách hàng bị sụp ổ gà té ngã dẫn đến gãy chân mà không có tác động nào khác, nguyên nhân gần được xác định do tai nạn thì rủi ro này thuộc phạm vi bảo hiểm tai nạn. Nguyên tắc đóng góp bồi thường Trong bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm dân sự, trường hợp đối tượng bảo hiểm được bảo hiểm đồng thời bởi nhiều hợp đồng bảo hiểm, khi xảy ra sự kiện bảo hiểm sẽ kéo theo trách nhiệm bồi thường của nhiều hợp đồng bảo hiểm. Vì vậy, các doanh nghiệp bảo hiểm liên quan phải cùng nhau đóng góp bồi thường. Phân loại nghiệp vụ bảo hiểm Mỗi doanh nghiệp bảo hiểm thường thực hiện nhiều loại sản phẩm bảo hiểm khác nhau để hướng tới các đối tượng bảo hiểm và đối tượng khách hàng khác nhau. Để thuận lợi cho việc quản lý giám sát và triển khai các sản phẩm bảo hiểm, cơ quan quản lý bảo hiểm và bản thân các doanh nghiệp bảo hiểm thường chia các sản phẩm bảo hiểm thành nhiều nhóm khác nhau và được gọi là các nghiệp vụ bảo hiểm. Hiểu một cách đơn giản, nghiệp vụ bảo hiểm là tập hợp các sản phẩm bảo hiểm có cùng tính chất và đối tượng bảo hiểm. Có nhiều tiêu thức và cách thức để phân loại nghiệp vụ bảo hiểm. Nếu phân loại theo luật kinh doanh bảo hiểm sẽ gồm có nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ, nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe và các nghiệp vụ bảo hiểm khác do chính phủ quy định. Nếu phân loại theo đối tượng bảo hiểm sẽ gồm có bảo hiểm tài sản, bảo hiểm con người và bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Nếu phân loại theo kỹ thuật quản lý hợp đồng sẽ gồm các nghiệp vụ bảo hiểm áp dụng kỹ thuật phân chia và các dịch vụ bảo hiểm áp dụng kỹ thuật dồn tích. Nếu phân loại theo hình thức bảo hiểm, sẽ gồm có bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung cơ bản một số loại nghiệp vụ bảo hiểm được phân loại theo luật kinh doanh bảo hiểm, gồm có Thứ nhất, nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ. Thứ hai, nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ. Và thứ ba, nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe. Bảo hiểm nhân thọ sự ra đời và phát triển của bảo hiểm nhân thọ xuất phát từ nhiều nhu cầu khác nhau đòi hỏi phải được đáp ứng trong cuộc sống nhằm bảo vệ con cái hoặc những người phụ thuộc, tránh khỏi những bất hạnh, thiếu thốn vật chất do cái chết bất ngờ của người trụ cột gia đình hoặc với mục tiêu tiết kiệm để đáp ứng các nhu cầu tài chính trong tương lai. Theo luật kinh doanh bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết. Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các dịch vụ bảo hiểm nhân thọ theo luật kinh doanh bảo hiểm được sửa đổi năm 2010. Dựa trên các mô hình nghiệp vụ này, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thiết kế các sản phẩm bảo hiểm cụ thể tùy vào điều kiện trong từng thời kỳ nhất định. 7 nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ bao gồm bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm liên kết đầu tư và bảo hiểm hưu trí. Bảo hiểm tự kỳ Bảo hiểm tự kỳ là loại bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết trong một thời hạn nhất định. Hết thời hạn bảo hiểm mà người được bảo hiểm vẫn còn sống thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không có trách nhiệm phải thanh toán bất kỳ một khoản tiền nào cho bên mua bảo hiểm. Bảo hiểm tự kỳ là một trong những loại hình cơ bản nhất của bảo hiểm nhân thọ. Trên thực tế, có rất nhiều biến thể khác nhau của dạng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ này. Những biến thể của bảo hiểm tự kỳ bao gồm bảo hiểm tự kỳ cố định, Bảo hiểm tử kỳ có thể được tái tục, bảo hiểm tử kỳ có thể chuyển đổi, bảo hiểm tử kỳ giảm dần, bảo hiểm tử kỳ tăng dần, bảo hiểm thu nhập gia đình, bảo hiểm tử kỳ có điều kiện. Bảo hiểm sinh kỳ Bảo hiểm sinh kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định. Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng nếu người được bảo hiểm vẫn sống đến thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm này giúp người được bảo hiểm có được một khoản tiền mong muốn vào một thời điểm nhất định trong tương lai để thực hiện những dự định của họ trong cuộc sống. Ví dụ, một người ở độ tuổi 35 không có nhà riêng phải đi thuê nhà để ở, muốn rằng 20 năm sau sẽ mua một ngôi nhà cho riêng mình. Người này có thể ký kết một hợp đồng bảo hiểm có số tiền bảo hiểm được trả sau, thời hạn hợp đồng là 20 năm. Như vậy, đến năm 55 tuổi, người đó sẽ nhận được số tiền bảo hiểm được xác định trong hợp đồng bảo hiểm, với điều kiện người đó phải còn sống và người được bảo hiểm này sẽ dành khoản tiền chi trả từ doanh nghiệp bảo hiểm để mua nhà. Thông thường, nếu như người được bảo hiểm chết trước thời hạn thanh toán thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không phải trả bất cứ khoản tiền nào. Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ ở một vài doanh nghiệp bảo hiểm, các công ty này sẽ hoàn lại phí bảo hiểm cho gia đình người được bảo hiểm. Thông thường, số phí bảo hiểm hoàn lại này đã được doanh nghiệp bảo hiểm trừ đi các chi phí ký kết hợp đồng và chi phí quản lý. Bảo hiểm hỗn hợp Bảo hiểm hỗn hợp hay còn gọi là bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp, là nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ. Theo loại hợp đồng bảo hiểm này, doanh nghiệp bảo hiểm cùng một lúc đảm bảo cho hai sự kiện trái ngược nhau, đó là sự kiện tử vong và sự kiện còn sống của người được bảo hiểm. Nếu người được bảo hiểm còn sống đến một thời điểm quy định, thì người đó sẽ nhận được số tiền bảo hiểm trong hợp đồng hoặc các khoản trợ cấp định kỳ. Trường hợp ngược lại, nếu người được bảo hiểm bị chết trước thời điểm đó, thì người thụ hưởng bảo hiểm sẽ nhận được quyền lợi bảo hiểm. Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp là dạng hợp đồng có giá trị hoàn lại hay còn gọi là giá trị giải ước. Vì thế, nó cũng là một bảo chứng cho những khoản tiền vay và trong chừng mực nhất định, người được bảo hiểm có thể thế chấp hợp đồng bảo hiểm này cho ngân hàng để vay tiền. Một số biến thể của bảo hiểm hỗn hợp là bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp không chia lãi và bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp có chia lãi. Bảo hiểm trả tiền định kỳ Bảo hiểm trả tiền định kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định sau thời hạn đó, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm định kỳ cho người thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Bảo hiểm trả tiền định kỳ có thể được đóng phí bảo hiểm một lần hoặc nhiều lần và từ một thời điểm nhất định, theo định kỳ, người được bảo hiểm nhận được một khoản tiền chi trả từ doanh nghiệp bảo hiểm. Theo các tiêu thức phân loại khác nhau mà chúng ta có các biến thể của bảo hiểm trả tiền định kỳ khác nhau, có thể kể đến như niên kim trả ngay, niên kim trả sau, niên kim trả có kỳ hạn, niên kim trọn đời, niên kim cố định, niên kim biến đổi, niên kim đầu kỳ, niên kim cuối kỳ, vân vân. Bảo hiểm trọn đời Bảo hiểm trọn đời là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt cuộc đời của người đó. Theo hợp đồng bảo hiểm này, doanh nghiệp bảo hiểm cam kết trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng bảo hiểm khi người được bảo hiểm bị tử vong sau khi bảo hiểm có hiệu lực. Như vậy, bảo hiểm trọn đời là dạng hợp đồng bảo hiểm dài hạn không bị giới hạn về ngày hết hạn hợp đồng. Đối với hợp đồng bảo hiểm này, doanh nghiệp bảo hiểm cam kết trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng bảo hiểm căn cứ theo số tiền bảo hiểm đã được ấn định trong hợp đồng khi người được bảo hiểm chết vào bất kỳ thời điểm nào kể từ ngày ký hợp đồng. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trọn đời có mục đích chính là bảo đảm thu nhập cho gia đình khi người được bảo hiểm bị chết. Đối với những hợp đồng bảo hiểm có số tiền bảo hiểm lớn, tham gia bảo hiểm trọn đời còn có ý nghĩa trong việc giữ gìn tài sản, tạo dựng và khởi nghiệp kinh doanh cho thế hệ sau. Bảo hiểm liên kết đầu tư Bảo hiểm liên kết đầu tư là nghiệp vụ bảo hiểm có khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu chuyển giao hậu quả tài chính của rủi ro và nhu cầu đầu tư của người mua bảo hiểm. Đặc điểm của nghiệp vụ bảo hiểm này nằm ở tính linh hoạt và tính minh bạch. Khách hàng hoàn toàn có thể biết rõ phí bảo hiểm của mình được đầu tư vào đâu. Khách hàng cũng có thể kiểm soát được rủi ro đầu tư của mình bằng việc lựa chọn đầu tư phí bảo hiểm vào quỹ đầu tư mà mình cho là phù hợp nhất. Bên cạnh đó, các yếu tố như hoạt động đầu tư, chi phí và chi quản lý và lợi nhuận của quỹ đều được tách biệt và công bố rõ ràng với khách hàng. Bảo hiểm hưu trí Bảo hiểm hưu trí là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm đạt đến độ tuổi xác định được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Thực chất, bảo hiểm hưu trí chính là sự kết hợp giữa bảo hiểm tử kỳ và bảo hiểm trả tiền định kỳ hoặc bảo hiểm sinh kỳ. Như vậy, chúng ta đã cùng tìm hiểu 7 nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ gồm có bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm liên kết đầu tư và bảo hiểm hưu trí. Các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ tùy vào chiến lược kinh doanh, mô hình thiết kế của mỗi loại nghiệp vụ trên để đưa ra những sản phẩm bảo hiểm khác nhau phục vụ những nhu cầu đa dạng từ phía khách hàng. Và phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ. Vừa rồi, chúng ta đã cùng tìm hiểu 7 nghiệp vụ thuộc nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các nghiệp vụ thuộc bảo hiểm phi nhân thọ. Bảo hiểm phi nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và các loại nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ. Do tính ổn định và tương đối nhất quán của các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ, phần này sẽ giới thiệu những nghiệp vụ đã được sắp xếp theo từng nhóm quy định trong luật kinh doanh bảo hiểm. Những nghiệp vụ Nhóm nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển, bảo hiểm hàng không, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ, bảo hiểm thanh tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh, bảo hiểm nông nghiệp. Bảo hiểm sức khỏe trong cuộc sống con người luôn phải đối mặt trước các rủi ro có thể xảy ra, làm tổn hại về sức khỏe, tính mạng, gây thiệt hại về mặt tài chính, ảnh hưởng đến cuộc sống của những người gặp rủi ro và xã hội. Do đó, bên cạnh nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe đã ra đời và phát triển nhằm đảm bảo an toàn về mặt tài chính cho cuộc sống của mỗi người và xã hội. Bảo hiểm sức khỏe là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật, tai nạn, ốm đau, bệnh tật hoặc chăm sóc sức khỏe được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Ba nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe bao gồm bảo hiểm tai nạn con người, bảo hiểm y tế và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Tỷ lệ hoa hồng cho các nghiệp vụ bảo hiểm Vừa rồi, chúng ta đã cùng tìm hiểu về các nghiệp vụ bảo hiểm được phân loại theo luật kinh doanh bảo hiểm Đối với hình thức kinh doanh bảo hiểm hiện nay, loại hình phổ biến nhất mà các doanh nghiệp bảo hiểm ưa dùng để xúc tiến việc mua bảo hiểm của họ là sử dụng hình thức đại lý bảo hiểm và các đại lý bảo hiểm được hưởng hoa hồng dựa trên phí bảo hiểm. Tuy nhiên, không phải các doanh nghiệp bảo hiểm muốn trả hoa hồng cho đại lý bao nhiêu cũng được, mà phải tuân theo quy định cụ thể. Và để hiểu rõ hơn, chúng ta cần làm quen với các khái niệm, phương thức nộp phí định kỳ và phương thức nộp phí một lần. Phương thức nộp phí định kỳ có nghĩa là khách hàng khi tham gia hợp đồng bảo hiểm và đóng phí đều đặn từng năm như đã thỏa thuận trong hợp đồng thì trong trường hợp này mức hoa hồng tối đa sẽ được luật quy định ở ba mốc hoa hồng năm hợp đồng thứ nhất hoa hồng năm hợp đồng thứ hai và hoa hồng các năm hợp đồng tiếp theo ví dụ khách hàng khi tham gia hợp đồng thuộc nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ có thời hạn 10 năm và khách hàng sẽ đóng phí trong vòng 10 năm như vậy mức hoa hồng tối đa ở năm hợp đồng thứ nhất là 40% Hoa hồng tối đa ở năm hợp đồng thứ hai là 20% và hoa hồng các năm hợp đồng tiếp theo từ năm thứ ba đến năm thứ 10 là 15%. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tỷ lệ hoa hồng tối đa cho các nghiệp vụ bảo hiểm. Đối với nghiệp vụ bảo hiểm tự kỳ, phương thức nộp phí bảo hiểm định kỳ thì mức hoa hồng tối đa năm hợp đồng thứ nhất là 40%, năm hợp đồng thứ hai là 20% và các năm hợp đồng tiếp theo là 15%. Trong trường hợp khách hàng tham gia bảo hiểm tự kỳ với lựa chọn phương thức nộp phí một lần hay phí đóng thêm thì mức hoa hồng tối đa là 15%. Đối với nghiệp vụ bảo hiểm sinh kỳ, thời hạn bảo hiểm từ 10 năm trở xuống, trong trường hợp khách hàng lựa chọn phương thức nộp phí bảo hiểm định kỳ thì mức hoa hồng tối đa năm hợp đồng thứ nhất là 15%, năm hợp đồng thứ hai là 10% và các năm hợp đồng tiếp theo là 5%. Nếu khách hàng lựa chọn phương thức nộp phí bảo hiểm một lần hoặc phí đóng thêm sẽ áp dụng mức hoa hồng tối đa là 5%. Đối với nghiệp vụ bảo hiểm sinh kỳ có thời hạn bảo hiểm trên 10 năm, trong trường hợp khách hàng lựa chọn phương thức nộp phí bảo hiểm định kỳ thì mức hoa hồng tối đa năm hợp đồng thứ nhất là 20%, năm hợp đồng thứ hai là 10% và các năm hợp đồng tiếp theo là 5%. Trong trường hợp khách hàng lựa chọn phương thức nộp phí bảo hiểm một lần hay phí đóng thêm thì mức hoa hồng tối đa được áp dụng là 5%. Đối với nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp hoặc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư thì mức quy định về hoa hồng tối đa hiện nay là như nhau. Trong trường hợp khách hàng tham gia bảo hiểm hỗn hợp hoặc liên kết đầu tư với thời hạn bảo hiểm từ 10 năm trở xuống, phương thức nộp phí bảo hiểm định kỳ thì mức hoa hồng tối đa năm thứ nhất là 25%, năm thứ hai là 7% và các năm hợp đồng tiếp theo là 5%. Trong trường hợp khách hàng lựa chọn phương thức nộp phí một lần hay phí đóng thêm thì mức hoa hồng tối đa được áp dụng là 5%. Trong trường hợp khách hàng lựa chọn nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp hoặc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư có thời hạn bảo hiểm trên 10 năm. Trong trường hợp khách hàng lựa chọn phương thức nộp phí bảo hiểm định kỳ thì mức hoa hồng tối đa người tư vấn được nhận năm hợp đồng thứ nhất là 40%, năm hợp đồng thứ hai là 10% và các năm hợp đồng tiếp theo là 10%. Trong trường hợp khách hàng lựa chọn phương thức nộp phí một lần hoặc phí đóng thêm thì mức hoa hồng tối đa người tư vấn được nhận là 7%. Đối với nghiệp vụ bảo hiểm trọn đời, phương thức nộp phí bảo hiểm định kỳ thì mức hoa hồng tối đa được quy định ở năm hợp đồng thứ nhất là 30%, năm hợp đồng thứ hai là 20% và các năm hợp đồng tiếp theo là 15%. Trong trường hợp khách hàng lựa chọn phương thức nộp phí bảo hiểm một lần hoặc phí đóng thêm thì mức hoa hồng tối đa được quy định là 10%. Đối với nghiệp vụ bảo hiểm trả tiền định kỳ, trong trường hợp khách hàng lựa chọn phương thức nộp phí bảo hiểm định kỳ thì mức hoa hồng tối đa được nhận năm hợp đồng thứ nhất của người tư vấn là 25%, năm hợp đồng thứ hai là 10% và các năm hợp đồng tiếp theo là 7%. Trong trường hợp khách hàng lựa chọn phương thức nộp phí một lần hoặc phí đóng thêm thì mức hoa hồng tối đa người tư vấn được nhận là 7%. Đối với các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm, tỷ lệ hoa hồng tối đa bằng 50% các tỷ lệ tương ứng áp dụng cho các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cá nhân cùng loại. Đối với nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe, Tỷ lệ hoa hồng tối đa được áp dụng với các hợp đồng bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm này là 20%. Đối với bảo hiểm hưu trí sẽ có một số quy định về nghiệp vụ như sau. một Đối tượng là nhóm, cá nhân, tuổi nhận quyền lợi theo thỏa thuận, nhưng lưu ý không thấp hơn 55 đối với nữ và 60 đối với nam. 2. Quyền lợi hưu trí sẽ được chi trả định kỳ đến khi người được bảo hiểm tử vong hoặc tối thiểu 15 năm tùy theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. 3. Phí rủi ro là khoản phí đối với quyền lợi bảo hiểm rủi ro theo cam kết tại hợp đồng bảo hiểm. 4. Quyền rút trước Người được bảo hiểm có thể rút trước trong trường hợp bị suy giảm khả năng lao động 61% trở lên hoặc người được bảo hiểm mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định của pháp luật hoặc người được bảo hiểm là công dân Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép định cư hợp pháp tại nước ngoài. 5. Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động chuyển tài khoản sẽ chuyển từ hợp đồng bảo hiểm hưu trí nhóm sang hợp đồng bảo hiểm hưu trí cá nhân với giá trị tương ứng cùng doanh nghiệp bảo hiểm hoặc là hợp đồng bảo hiểm hưu trí nhóm của doanh nghiệp mới. Một số quy định về nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư về quyền lợi bảo hiểm rủi ro, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận về quyền lợi bảo hiểm rủi ro nhưng phải đảm bảo số tiền bảo hiểm tối thiểu không thấp hơn 5 lần phí bảo hiểm định kỳ năm đầu đối với hợp đồng bảo hiểm đóng phí định kỳ hoặc không thấp hơn 125% số phí bảo hiểm đối với hợp đồng bảo hiểm đóng phí một lần. Đối với quy định về đầu tư, cơ cấu phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm được tách bạch giữa phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư. Bên mua bảo hiểm được quyền lựa chọn đầu tư phí bảo hiểm của mình để mua các đơn vị của các quỹ liên kết đơn vị do doanh nghiệp bảo hiểm thành lập được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư và chịu mọi rủi ro đầu tư từ các quỹ liên kết đơn vị đã lựa chọn tương ứng với phần phí bảo hiểm đã đầu tư. Việc mua, bán các đơn vị quỹ chỉ được thực hiện giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng các khoản phí do bên mua bảo hiểm trả theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm. Bảo hiểm liên kết đầu tư gồm có bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm liên kết đơn vị. Trong buổi học này, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu các kiến thức chung gồm có những thuật ngữ cơ bản trong bảo hiểm, các nguyên tắc bảo hiểm và phân loại bảo hiểm. Đây sẽ là kiến thức nền tảng quan trọng đối với bất kỳ một người tư vấn tài chính nào. Bên cạnh đó, kinh doanh bảo hiểm là một bộ phận trong các hoạt động kinh tế xã hội và là hoạt động không thể thiếu trong xã hội hiện đại ngày nay. Cũng như các lĩnh vực kinh doanh khác, kinh doanh bảo hiểm tất yếu phải chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật. Việc nắm vững kiến thức về luật sẽ giúp cho người tư vấn tài chính an tâm và tự tin hơn với công việc của mình. Xin mời các anh chị cùng đến với nội dung của buổi học số 3, khái quát các văn bản về kinh doanh bảo hiểm và pháp luật hiện hành về kinh doanh bảo hiểm.